Chào các bạn, thì như clip trước mình có làm một cái động cơ máy bơm nước loại à, siêu mạnh bằng từ cái động cơ máy hút bụi nha các bạn thì lúc trước mình có làm á, thì cái à, lực bơm của nó quá mạnh mà mình làm ra rồi mình à, không biết xài vào cái việc gì bởi vì cái lực của nó mạnh quá không biết xài vào cái gì nên bữa nay mình sẽ không cho nó bơm nước nữa mà là mình sẽ cho nó thổi hơi nha các bạn để dùng vào việc ừ, có việc làm chứ để không nó cũng vậy à không có tận dụng vào những cái việc gì là gì nó quá mạnh nha các bạn mà ừ, nó quá mạnh mà nó chạy lâu không có được bởi vì cái này chạy qua chuỗi than mà dùng tua nó, nó cao quá cao mà công suất lơ quá lớn bởi vậy mình phải ừ, chuyển nó qua để mà đẩy thơi thôi nha các bạn thì hôm nay mình sẽ à, lấy cắt cái lon này mà mình lại bảo vệ cái à, động cơ hàng nó lại và làm cái bát như thôi đơn giản như thế thôi mình sẽ à, làm xong mình cho các bạn xem ha xong chiến thôi nha các bạn giờ thì mình à, chạy thử cái sức mạnh của cái máy thổi này thôi coi nha các bạn rồi bắt đầu số 1